Đăng ký ngay khóa học luyện đề chuyên sâu lớp 12 để cùng học văn chị Hiên chinh phục 8 cộng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Mọi thông tin hỗ trợ và tài liệu miễn phí nhắn ngay về cho admin fanpage Học văn chị Hiên các bạn nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo, phần quan trọng nhất nói về cái vẻ đẹp của người đàn bà này, được không ạ? C nhỏ quan trọng nhất, tính cách hay nói cách khác là những vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng trài các em nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ có vẻ đẹp khuất lấp là gì? Là cái vẻ đẹp mà chúng ta phải đi là cái vẻ đẹp tâm hồn, là cái vẻ đẹp mà chúng ta phải đi sâu tìm mới thấy và nó cực kỳ phù hợp với cái mong muốn của Nguyễn Minh Châu trong cái hành trình sáng tạo của mình. Hành trình sáng tạo của Nguyễn Minh Châu là hành trình đi tìm kiếm những cái hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn của con người. Và bản thân Nguyễn Minh Châu cũng đang tiếp tục gì ạ? À? Đi tiếp cái hành trình và thực hiện cái sứ mệnh đó của mình, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy trước tiên cái ấn tượng ban đầu về người đàn bà này. Ấn tượng ban đầu. Đây là một người đàn bà như thế nào nhỉ? Nhẫn nhục cam chịu được không ạ? Đến mức không thể nào hiểu nổi phải không ạ? Điều này được thể hiện qua nhé, Đây, khi bị chồng đánh thì không van xin, không chống trả, không chạy trốn. Được không ạ? Mà chỉ im lặng để cho người đàn ông ấy đánh và chỉ có một cái lời khẩn cầu duy nhất với người chồng của mình là à nếu như mà có đánh thì chỉ xin là gì ạ? À? Chỉ xin là mang tôi lên bờ để đánh chứ, chứ đừng đánh ở đây. Và chính cái điều đấy đã khiến cho Phùng và Đầu phải thốt lên rằng Ôi, u là trời, không thể nào tin nổi được. Được không ạ? À? Và sau đó khi được Phùng, khi được Phùng và Đầu giúp đỡ thì người đàn bà này à tức là có thể nhờ đến pháp luật để can thiệp cứu chị ta ra khỏi cái cảnh bạo lực gia đình này thì lại hoàng sợ và van xin dối xít à bỏ tù con cũng được đừng bắt con bỏ chồng và điều đấy khiến cho cảm thấy phùng và đầu đều cảm thấy rất là bất lực Đến cái mức Phùng còn phải bảo là đang ngồi ở trong cái căn phòng lộng gió biển của đầu mà còn cảm thấy dường như đang bị rút cạn hết không khí cơ mà. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nhá, đấy là ấn tượng ban đầu. Cái tiếp theo chúng ta sẽ có Đó chính là trong quá trình trò chuyện Thì mình đã nhìn ra được những cái vẻ đẹp của người đàn bà này Trước tiên, đó là thứ nhất Đó là cái sự sắc sảo đầy hiểu biết hay nói cách khác chính là sự thấu hiểu lẽ đời của người đàn bà này được không ạ à? cái thứ nhất nó sẽ được thể hiện rất rõ trong cái quá trình này trước tiên đó là cái việc thay đổi cách xưng hô thay đổi cách xưng hô từ con quý tòa bây giờ xưng hô sang thành là chị với các chú À được không ạ à? các bạn ơi Một cái tâm thế bây giờ là tự tin hơn rồi Bởi vì sao ạ Bởi vì Thị đã hiểu ra được cái lòng tốt Hiểu được lòng tốt của Phùng và Đầu Là muốn giúp mình thoát ra khỏi cái cảnh bạo lực gia đình ở thời điểm hiện tại Thế nhưng nhá Chị cũng hiểu được cuộc sống lao động đầy khó khăn và bấp bênh trên những con thuyền đúng không ạ biển thì không phải lúc nào cũng có lúc bình yên lúc sẽ có thể xảy ra biển động sóng mạnh bất cứ khi nào thế nên là rất trên mỗi con thuyền đều cần có một người đàn ông để chèo chồng à được không ạ đấy là cái ý tiếp theo tiếp tục này chị cũng hiểu cho gánh nặng gia đình gánh nặng gia đình của người đàn ông này chính là chồng mình bởi vì là nhà thì đông con đúng không ạ nhà thì đông con thế nên là gì ạ chị hiểu được rằng là gì ạ người đàn ông này cũng có những cái áp lực riêng cần được giải tỏa và chị cần một người đàn ông cần một người đàn ông để cùng mình nuôi con khôn lớn. Được không ạ? À? Đây là cái ý tiếp theo. Thêm vào đó, chị cũng hiểu chồng. Chồng là một người vốn lành tính. Đúng không ạ? À? Vốn là hiền lành. Thế nhưng mà cục tính. Và vì gì ạ? À? Bởi vì là bản thân mình đẻ nhiều quá. Tức là bởi vì là khổ quá nên mới trở thành độc ác vũ phu à được không ạ và chị cũng hiểu luôn hiểu là gì ạ hiểu thằng phát rất là thương mẹ nên mới có hành động như thế và chị cũng hiểu là tính của nó thì rất giống tính của người đàn ông đó Rất là giống tính bố Thế nên là chị mới đưa gửi con lên cho ông bà ngoại được không ạ? À? Để bởi vì chị sợ là phát sẽ gây ra những cái điều không hay Nên chị đã có những cái hành động cụ thể như thế Và chị cũng biết được rằng là Phùng và Đầu rất muốn giúp chị Nhưng mà họ lại không có trải nghiệm trong cuộc sống của người lao động Họ chỉ là tránh án, họ là nghệ sĩ, họ không phải là người lao động Họ không có được những cái trải nghiệm trong cuộc sống của người lao động Thế nên họ không thể nào hiểu rõ được về cái nhu cầu mong muốn của chị và gia đình chị Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị nhá Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mà được gọi lên tòa án thì ban đầu xưng hô con và quý tòa Đấy, còn rụt rè, lúng túng và sợ sệt Nhưng sau đó đã thay đổi cách xưng hô khi mà đã hiểu ra được cái lòng tốt của Phùng và Đầu Đây là một cái sự gọi là thay đổi để làm cho cái lý lẽ, cái câu chuyện mà mình sắp kể làm cho những cái lý lẽ của mình trở nên linh hoạt hơn được không ạ? À? Hãy chú ý giúp chị thân mật hơn và có thể chủ động bày tỏ ý kiến của mình đưa ra những cái phần ý kiến của mình đưa ra những cái phần gọi là gì ạ câu từ của mình rất là thấu tình đạt lý được không nào? Và tất cả những cái điều đó đã giúp cho Phùng và Đầu hiểu được lý do vì sao mà người đàn bà này lại không chọn bỏ chồng. Được không ạ? Thì cái phần đó chị đã làm rõ ở phía trên rồi nhá. Ok chưa nào? Và chính cái điều này đã khiến cho cả Phùng và cả Đầu vừa nhận ra được một cái nghịch lý trong đời sống Nguyên nhân sâu xa của việc bạo hành, mối quan hệ giữa nghệ thuật, cuộc sống, giữa người nghệ sĩ và cuộc đời. Có thể thấy rằng là hình ảnh của người đàn bà này chính là một hình ảnh đẹp về con người lao động. Dù trong khó khăn, lam lũ, vất vả, bất hạnh, Thế nhưng chúng ta vẫn nhìn được thấy thêm một cái nữa Đó chính là gì ạ? Cái đầu tiên nhé Sắc xảo thấu hiểu lẽ đời cái thứ hai chúng ta có thể thấy đó là một cái sự hy sinh đúng không ạ đó là một cái sự hy sinh đó là gì ạ đó chính là tình yêu thương dành cho cả chồng và dành đặc biệt là dành cho những đứa con của mình được không ạ là một người thương chồng là một người thương con yêu con vô cùng yêu con hơn tất cả mọi thứ phải không ạ rất là thương con nhé cái thương chồng đã thể hiện rõ rồi đúng không cái thương chồng là thể hiện đó là trên cái phương diện là nhìn chồng đấy trong một cái góc độ đây như chị nói ở phía trên rồi đấy nhìn đây ạ à, nhìn vào bên trong nhìn bằng sự thấu hiểu nhìn qua một tiến trình nhìn anh ta với cái góc độ nạn nhân của hoàn cảnh và trên cái góc độ cứu giúp chị đã nói rất rõ rồi đúng không ạ còn thương con ở đây thì chúng mình sẽ thấy nó thể hiện qua đó chính là gì ạ à chị khi mà tòa cho gọi để khuyên người đàn bà là không nên cam chịu nữa nhưng người đàn bà đã gì ạ đã chắp tay vái lia lịa nhất định không bỏ chồng chị chịu tất cả những đòn roi đó chịu những trận đòn roi là vì tình yêu dành cho những đứa con của mình bây giờ chị rất sợ nghĩ đến cái việc là trên con thuyền không có người đàn ông rồi thì gì ạ à? rồi thì mình sẽ nuôi những đứa con như thế nào chị cũng không muốn một gia đình mà phải để cho con chỉ có mẹ mà không có bố mà chị cũng biết được rằng là một mình mình cũng rất là khó có thể trèo chống được với tất cả những cái phong ba ở phía trước thế nên chị tất cả những cái điều đó chị đều nén lại hết ở trong lòng chịu những cái trận đòn roi là vì những cái tình yêu thương dành cho những đứa con của mình đúng không ạ chị không muốn chị không muốn những đứa con nhìn thấy mẹ bị đánh nên đã xin chồng là mang mình lên bờ rồi đánh đó, được không ạ? À? Như chị đã nói đấy ạ à, Không muốn làm tổn thương đến nhân cách tâm hồn trong sáng của lũ trẻ Thế nên chị chỉ có một cái khẩn cầu duy nhất thôi Nghe thì có vẻ vô lý Thế nhưng mà chúng mình nhìn thấy ở đây Một cái khẩn cầu duy nhất đó là hãy mang tôi lên bờ để đánh thôi Và gì ạ? Và người mẹ đó cũng cảm thấy đau đớn vô cùng Khi nhận ra mình đã làm tổn thương con với cái hành động của thằng Phát ở trong cái phát hiện thứ hai đấy của nghệ sĩ Phùng đấy. Đúng không ạ? Với hình ảnh của Phát. Nó giống như là một cái viên đạn. Đúng không ạ? Nó giống như là một cái viên đạn xuyên qua trái tim của một người mẹ và khiến gì ạ? Xuyên qua trái tim của mẹ. Để rồi mẹ có bị bố đánh đau đến như thế nào? thì cũng không có một giọt nước mắt nào rơi cả nhưng mà khi nhìn thấy đứa con khi nhìn thấy phát lao đến để bảo vệ mình thì biết bao nhiêu những cái nỗi đau bao nhiêu những cái sự xấu hổ dường như đang dâng ngập và chị biết là mình đã làm tổn thương con của chị rồi và chị đã khóc nước mắt rơi chằng chịt trên những cái nốt rỗ đúng không ạ đó không chỉ là nỗi đau đớn về thể xác mà đó còn là nỗi dày vò về tinh thần. Đó là cái sự lo lắng của chị rằng tâm hồn của con, được không ạ? À? Sẽ bị vầy đục, sẽ bị tổn thương bởi chính bố mẹ. Phải không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là với cái vấn đề này thì bản thân Nguyễn Minh Châu không chỉ lên án cái thói bạo hành mà còn báo động gì ạ? À? Báo động về cái thói bạo hành mà đã ca ngợi cái vẻ đẹp của tình mẫu tử ca ngợi vẻ đẹp của tình mẫu tử vẻ đẹp của tình mẫu tử được không ạ trên cuộc đời này nếu như mà để bầu chọn một người phụ nữ đẹp nhất đối với các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn ai ạ có lẽ đó sẽ chính là người mà rất gần với chúng ta và lo lắng cho chúng ta tất cả mọi điều đúng không đó là ai ạ đó là mẹ không ai khác và đối với bản thân của mẹ thì đã sinh con ra rồi thì sẽ hy sinh tất cả mọi thứ về những đứa con của mình đã sinh con ra là mẹ biết sẽ phải khổ mẹ biết là sẽ phải đối mặt với rất nhiều những điều khác và điều đau đớn nhất có lẽ là khi mà chính bản thân mình làm tổn thương những đứa con của mình và ở đây người đàn bà đó là như thế á hạnh phúc của chị á niềm vui của chị ấy, cái mong mỏi của chị á đó là gì ạ? À đó là việc nhìn những đứa con của mình được ăn no thôi. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Là nhìn những đứa con được ăn no thôi. Đây là điều mà chị gọi là gì ạ? Điều mà chị trân trọng nhất, điều mà chị hạnh phúc nhất là chỉ cần nhìn thấy những đứa con của mình được ăn no thôi và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Cái niềm hạnh phúc ấy chính là niềm hạnh phúc của mẹ Mặc dù nhỏ bé thôi Nhưng mà lại thể hiện được một cái tình cảm to lớn và vĩ đại mà mẹ dành cho những đứa con của mình Và người đàn bà hàng trai chính là một người mẹ như thế các bạn ạ Người đàn bà hàng trai chính là một người mẹ như thế Được không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là gì nhỉ? À chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh cái vẻ đẹp cái thứ nhất là thấu hiểu lẽ đời này được không nào cái thứ hai là à, tình mẫu tử rất là yêu chồng và thương con này hy sinh được không ạ bao dung vị tha độ lượng đúng không ạ nhẫn nhịn thì chúng ta còn nhìn thấy thêm cả một cái phẩm chất nữa đó chính là cái góc nhìn lạc quan và gì nhở à góc nhìn lạc quan và luôn chắc chiêu những hạnh phúc đời thường Chị có kể với cả Phùng và Đầu ấy Là cũng có rất nhiều khi Trong gia đình thì ờ, bố mẹ Con cái hòa thuận Được không ạ? À? Và hạnh phúc đối với chị là nhìn Những đứa con của mình được ăn no Và trong cái giây phút ấy Thì Phùng đã nhìn thấy hình như có một nụ cười vừa xuất hiện trên gương mặt của người đàn bà này. Được không ạ? À? Hình như thôi nhá. Có một nụ cười vừa mới xuất hiện trên gương mặt của người đàn bà này. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À? Một cái một ửng sáng lên như một nụ cười. Chúng ta thấy được là dù có phải đối diện với bao nhiêu những cái khó khăn đi chăng nữa thì người đàn bà ấy vẫn chấp nhận mọi thứ, đúng không ạ? À? Người đàn bà ấy vẫn chấp nhận mọi thứ Và người đàn bà ấy lúc nào cũng có một góc nhìn lạc quan rằng Mình sẽ có thể bước qua được tất cả những cái thứ đấy Bởi vì như chị đã phân tích cái tư duy của người đàn bà ở phía trên cùng với các bạn rồi Đó là cái tư duy chủ nhân mà Đó là cái tư duy dám chấp nhận mà Cái tư duy biến à, những cái người xung quanh mình như những đứa con của mình trở thành một cái sức mạnh mà đúng không ạ Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha Thì từ những cái chi tiết này Chúng ta có thể đưa ra một cái tổng kết về người đàn bà hàng trài Với một cái góc nhìn nhân đạo Đằng sau một câu chuyện buồn Đằng sau những bi kịch Thì chúng ta thấy tỏa sáng vẻ đẹp Của tình mẫu tử Đúng không ạ? Của sự can đảm Đó, của sự can đảm của lòng bao dung của đức hy sinh phải không ạ của cái niềm tin lạc quan nơi người đàn bà hàng trài nơi người đàn bà hàng trài và đó chính là những cái hạt ngọc ẩn giấu được không ạ trong những cái lấm láp của đời thường trong những cái lấm láp của đời thường các bạn nhá Ok ông nào? Thì đấy là về nhân vật người đàn bà hàng trai Chúng mình ơi Ok không? Được không ạ? À? Rất là chi tiết luôn Từng tỉ mỉ với các bạn từng chút luôn chứ không hề nhanh một xíu nào cả các em yên tâm nha cái phần phát trực tiếp này của chúng mình thì sẽ còn được lưu lại mà Thế nên về cơ bản nếu mà các bạn ghi chưa kịp thì các bạn có thể chủ động xem lại Bởi vì chị thì chị vẫn khuyến khích là các bạn phải xem đi xem lại nhiều lần bởi vì nếu như các bạn mà không xem đi xem lại nhiều lần thì sẽ không thấm được hết và không cảm được hết đâu Bên cạnh cái việc là kiến thức chị cung cấp ấy Thì các em còn phải học cái cách dẫn dắt của chị, cái cách lập luận của chị nữa chứ Đấy cũng là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng mà Chứ có phải là chỉ dừng lại ở cái việc là mình mình có Đâu phải chỉ dừng lại ở cái việc là mình ghi ra các cái ý đâu đúng không? Cái phần dẫn dắt nữa nó mới là quan trọng Được không ạ? À? Cái phần dẫn dắt nữa nó mới là quan trọng Ok chưa nào? Thì ở trong cái tác phẩm này chúng mình có thể thấy Ở đây thì có nói về cái mối quan hệ giữa người nghệ sĩ Đúng không ạ? À? Với nghệ thuật Và với cuộc đời à nếu như ban đầu người nghệ sĩ chỉ cho rằng là nghệ thuật vị nhân sinh đúng không à vị nghệ thuật tức là nghệ thuật sinh ra chỉ cần viết về cái đẹp thôi thì bây giờ người nghệ sĩ đã thay đổi góc nhìn của mình là nghệ thuật phải vị nhân sinh Tức là nghệ thuật sinh ra phải vì con người Được không ạ? phải vì con người phục vụ cho con người đi tìm kiếm những cái vẻ đẹp nơi con người chứ không phải là viết ra chỉ để là đẹp chỉ để là một cái trào phúng kiểu như thế ok chưa ạ đấy thêm một cái nữa sứ mệnh của nghệ thuật chúng mình cảm nhận được từ trong cái tác phẩm này nêu ra đó chính là gì ạ người nghệ sĩ nhìn vào cái đẹp thế nhưng cũng phải nhìn vào bản chất của cái đẹp giống như việc nhìn thấy một cái bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa khung cảnh rất đẹp thế nhưng phải đi sâu tìm hiểu mới ra được vấn đề đúng không ạ không chỉ là tái hiện lại cái bức tranh cái đẹp đấy về cái bức ảnh đấy mà còn phải thấu hiểu nữa phải có một cái góc nhìn thấu hiểu và nhiệm vụ của người nghệ sĩ không chỉ là sáng tạo cái đẹp mà nhiệm vụ của người nghệ sĩ phải là gì ạ phải là nâng đỡ con người các bạn nhá được không ạ? À? Và gì ạ? À? Đây chính là cái chân lý của một thời Nhưng cũng là chân lý của mọi thời Nếu như nghệ thuật sinh ra mà không vì con người Thì đó là thứ nghệ thuật vứt đi Đó là lý do vì sao chúng ta thấy hình ảnh của Phùng Chúng ta sẽ rất dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh của Huấn Cao Đúng không ạ? Cả hai đều là người nghệ sĩ và huấn cao với cái thiên lương của mình, với nghệ thuật sinh ra vì con người, với cái sự thấu hiểu, với cái sự nâng đỡ con người thì cái bức tranh của huấn cao sau đó vẫn còn mãi và hình ảnh của huấn cao vẫn còn mãi. Thế nhưng mà cái nhân vật Phùng này thì cũng hoàn toàn khác biệt với Vũ Như Tô. Vũ Như Tô muốn xây dựng một cái cửu trùng đài Thế nhưng lại chỉ phục vụ cho cái mong muốn của mình là tạo ra một cái đẹp Với hóa công tạo ra một cái công trình thật là tuyệt vời nhưng lại không nghĩ đến con người không vì con người nên cuối cùng thì cửu trùng đài đã bị thiêu đốt và vũ như tô cũng đã đi cùng với cửu trùng đài khác nhau là như thế nghệ thuật sinh ra trong cuộc đời này không chỉ là sáng tạo cái đẹp mà phải có chức năng là nâng đỡ con người phải có chức năng là gì ạ đồng hành cùng với con người đi cùng với con người đây là cái giá trị của nghệ thuật một thời và mọi thời ok chưa nào thì các bạn ơi cái phần cuối ấy, Chính vì cái điều này, chính bởi thay đổi cái suy nghĩ trong cái quan điểm này Thế nên chúng mình sẽ thấy là gì ạ? Chúng mình sẽ thấy là có những cái ám ảnh đối với người nghệ sĩ Phùng khi nhìn vào bức ảnh đấy Mặc dù là cái bức ảnh đấy đã nhận được cái sự trân trọng hài lòng từ hài lòng từ um, hài lòng từ uh, vị trưởng phòng thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là gì ạ chúng ta có thể thấy là à cái bức tranh đấy vẫn bức ảnh đấy vẫn trở thành một cái nỗi ám ảnh không hiểu sao là một một bức ảnh đen trắng mà phùng lại cứ thấy cái khung cảnh mờ mờ màu trắng sữa rồi màu hồng hồng cái thứ hai là không hề có người mà lại cứ nhìn thấy hình ảnh của một người đàn bà bước ra từ đó à thì các bạn ơi chị có một cái phần video clip có chữa về một cái đề đó chính là cái phân đoạn cuối thì chị sẽ chủ động up lên trong cái tài liệu bổ sung cho chúng mình sau buổi ngày hôm nay để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái đoạn cuối đấy đồng thời từ cái bài văn mà chị up lên thì các bạn cũng sẽ hiểu luôn về cái việc phân tích đoạn trích từ cái việc mà chị định hướng cho chúng mình trong cái phần phân tích ngày hôm nay nha Đồng ý không nào? Nhá Ok không ạ? À? Đồng ý không? Đồng ý không? Được không các em? Thật ra nếu mà để nói là bài này với hai đứa trẻ giống nhau ở chỗ nào ấy Thì chị cho rằng nó giống nhau ở cái chỗ mà nó có tạo ra những cái tình huống đối lập ấy Đối lập giữa ánh sáng và bóng tối Đối lập giữa cái một cái bức tranh tuyệt mỹ Và đối lập với một cái nghệ thuật đối, lập đối lập với một cái sự thật nghiệt ngã Thì cái này nó từng ra vào trong cái đề liên hệ vào năm 2018 rồi Là vào chiếc thuyền ngoài xa và hai đứa trẻ Nhưng về cơ bản thì chị nghĩ là cái vấn đề được hỏi nó cũng không liên quan lắm và rất nhiều bạn, rất nhiều người khi mà đọc xong cái đề vào năm 2018 với cái dạng đề so sánh ấy, thì cũng cảm thấy cái điều đấy. Nên chị nghĩ là cũng không cần phải chủ động phân tích cái điều này làm gì cả. Được không nào? Ok chưa ạ? Rồi, chị sẽ siêu tầm thêm những cái phần liên hệ mở rộng để gửi cho các em được chưa? Như thế là quá chiều chuộng luôn rồi đấy. Được không ạ? Ok không? Rồi, đồng ý nhá. Thì đây sẽ là cái nội dung toàn bộ những cái phần nội dung Mà chị sẽ Chị đã trao đổi cùng với các bạn Trong chiếc thuyền ngoài xa Của nhà văn Nguyễn Minh Châu Ok chưa nào? Đăng ký ngay khóa học luyện đề chuyên sâu lớp 12 để cùng học văn chị Hiên chinh phục 8 cộng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Mọi thông tin hỗ trợ và tài liệu miễn phí nhắn ngay về cho admin fanpage Học Văn Trị Hiên các bạn nhé!